đa nơi điều giờ làm em nè mười thằng lên như một với em gặp hoi Xin chào mọi người Hiện nay thì dư luận có rất nhiều quan điểm giữa trái huyện điều và không điều thì hôm nay mình sẽ làm một clip để khảo sát quan điểm của mọi người về ý kiến này như thế nào hãy cùng theo mình nhé à, chào em à, em em cho anh hỏi là em cầm nhận con trai Huế như thế nào Ờ, theo em thì trai Huế thì cũng đến mức là đều quá như trong truyền thuyết à. à, tuy nhiên là cũng có rất là nhiều người tốt tốt xấu thì ở đâu cũng có thôi à nhưng mà nhìn chung là cũng thật tha nhiệt tình đáng yêu à. Ừ, theo em thì con trai Huế thì tuy người mà nhưng đa số là trầm tính và thêm ít nói với đâu à. như em thấy thì người con trai Huế thì rất là thân thiện thân thiện ga lăng ga lăng và nếu mà nói về học tập thì rất là tốt rất là giỏi đẹp trai thế nào về con trai ở huế dạ con trai ở huế rất là uh, ga lăng nhiệt tình ờ, thường thấy chơi hết rất đẹp trai <laughs> à là con gì nữa không mà tại vì mình chưa tiếp xúc nhiều nên mình à. trai huế à, à Em không biết nhưng mà tất cả người Huế đều nói với em là em đừng yêu trai Huế. Hiện nay thì à, có rất nhiều quan điểm tranh luận giữa con trai Huế điệu và không điệu. À, suy nghĩ của chị như thế nào về quan điểm đó? Thì thật ra thì em vẫn chưa tiếp xúc được nhiều với con trai Huế bởi vì là em ra đây học và tiếp xúc với rất nhiều với rất nhiều mọi người và thấy thật sự thì nghe mọi người nói rất thôi chứ mà em vẫn chưa biết được đặc chất là như thế nào tại vì chơi với tất cả các bạn thì các bạn rất là thân thiện à rồi dạ theo em đi đó là cách nhìn nhận của từng người đó còn em thấy hòa phóng bình thường và hoa đông thì em cũng nghĩ là điệu lắm điệu hay không điệu ấy tùy theo người thôi à, trong rồi hiện tại thì có rất nhiều quan điểm tranh luận giữa trái với điều và không điều em suy nghĩ như thế nào về quan điểm đó À, em thì tùy người ừ, không phải là bơ đũa cả được à, nay thì trên mạng nó có rất nhiều quan điểm về trái huế điệu và không điệu thì bạn cảm thấy như thế nào về quan điểm đó ờ, thấy chơi hơi theo cách nhìn của bạn khách quan thì mình thấy, chơi hơi hơi điệu hơi điệu à. <laughs> tại vì à, hơi chạy chút một tí hơn chơi miền tây của mình à, dạ. hiện nay trên, trên mạng có những quan điểm à, giữa trái huế điệu và không điệu em cảm thấy như thế nào vì em chưa tiếp xúc với trai em chưa tiếp xúc với trái thế em cũng chưa yêu trái thế nào cả nên là em không thể mà nhận xét họ được à, dạ em vì em nó không trung với người nên không được tiếp xúc với con trai Huế nhiều nhưng mà kiểu là bạn bè ở đô thì thì em nghĩ là con trai Huế cũng không phải là đều lắm giống như đến những con fashion của đại học Huế à. em thấy tùy người tùy người á à? dạ em có ờ, từng tiếp xúc với một người con trai ờ, điệu nào Huế chứ chưa dạ chưa à, rồi. nếu điệu biểu hiện của họ sẽ như thế nào điệu á chắc là yêu nhiều cố sống bên đá nhau cố thôi à. nhưng mà cái đấy thì cũng biết là bị đá hay là <laughs> đá hòn nữa à. điệu cũng như là sống không chân thật với với cái họ nói ra không có chân thật với những gì họ suy nghĩ lừa gạt mình chẳng hạn rất à. như thêm định nghĩa trong em là điệu là như vậy à, theo em nghĩ một người con trai Huế điệu họ sẽ có những cái biểu hiện gì Dạ thì em nghĩ điều chắc là sẽ là bắt cả hai tay Xong rồi sẽ là một lúc nhắn tin với nhiều cô trên Facebook chẳng hạn À rồi à, theo em à, một người con trai như thế nào gọi là điều Ừ. em biết <laughs> Em à? Em biết năm đông em có thể phân biệt được những người điều và người không điều nữa ừ, em nghĩ em nghĩ điều là chắc um, đi uh, cũng em cứ nói thoải mái đấy em cứ nói những người mình à, đừng từng gặp hoặc là từng nghe kể được thôi như thế nào là điệu theo cô suy nghĩ của em điệu là như thế nào điệu là cái mà hơi chạy chạy chuốt nè chạy chuốt vừa diện quần áo diện quần áo rồi. À, dạ. rồi còn gì nữa không cái cái chuyện đẻo là thể hiện rõ nhất là trong tình yêu thôi tình yêu dạ. ví dụ thì yêu con này mà muốn yêu thêm con khác nữa thì à. là đẻo thôi À, vậy à, em đã từng gặp à, một người con trai điều nào nhé? À, dạ chưa. chưa đúng không? Chưa. À. Theo em thì đó là do là một người con trai điều ấy là họ hứa mà họ không làm Được hoặc là họ thực hiện cái vấn đề đó mà đi trái ngược với cái nội dung họ nói đó là trái điều. À, rồi cảm ơn bạn. Theo em nghĩ thế nào là một người con trai điều? Thì con trai điều tức là à, cái nó kiểu là đi với người đi thì nói như đó như nói với như đó nhưng đi với người khác thì nói à. kiểu là ba họ ừ, ba ba phải á à. em làm à, rồi em có quen một người con trai nào điều chứ thì em thì <laughs> không em kìa, à, kìa em em, đợt. em quen hả à. ừ, cũng có rồi à cũng có rồi thì cũng ở Huế <laughs> à, rồi à, em có lời nhắn nhủ như thế nào về những người à, điều đang đang xem hoặc là sắp sắp sẽ xem clip này không thì em mong là những người mà đều thì sẽ suy nghĩ lại coi cái hành động của mình ừ. là và suy nghĩ lại để à, chỉnh chu là cái hành động của mình ờ à, rồi à, thêm một câu hỏi phụ này em nhìn anh đây có vẻ giống một người điệu không khi em chưa tiếp xúc như thế em thể tự tạo à, rồi ok cảm ơn em và các bạn mình ngắn. như vậy chúng ta đã rõ quan điểm của mọi người về con trai Huế hãy like và share clip này để chứng minh con trai Huế không hề điều các bạn nhé em theo em nghĩ là biểu hiện của một người con trai đẻo biểu hiện của trai đẻo à theo em thì đẹp trai trước tiên là đẻo rồi <laughs> đẹp trai là điều rồi dạ đẹp trai cảm thấy rất, rất là à, oan ức rồi <laughs> anh đâu có đẹp đâu mà ông anh đâu có đẹp đâu mà ông anh đâu có đẹp anh đâu có đẹp anh đâu có đẹp anh đâu có đẹp đâu mà ông